Rất Play Service nè. bây giờ mình quẹo chạy ra hướng lại hướng con tâm để qua ờ, cung trường sơn ở đây nó không khí nó ờ, lạnh lạnh ờ, như Đà Lạt á nhưng mà nó không lạnh bằng Đà Lạt không biết cái cái cái mùa lạnh nhất của nó thì như thế nào nhưng mà ngày hôm nay thì nó không có lạnh như Đà Lạt đâu nhưng mà được một cái là cái cái cái không khí và cái nó không có bụi sạch lắm giờ dạ, mình chạy cái này ra xuống đèo măng đen chạy ra ngoài lại ở đây nó đi qua cái đèo măng đen dạ. nó kết nối măng đen với lại con tâm đèo này thì như nó hình như nó dài hơn đèo ren thì phải tại vì lúc chạy lên thì à, mình thấy nó nó dài hơn này à, đoàn đang trên đường về Nha Trang nè đến ngã tư Trường Sơn thì mình sẽ tách đèn mình với đoàn vừa chia tay ở ngã tư trường sơn nha giờ mình sẽ à, đi à, rẽ phải trường sơn đi về hướng à, đèo Lợi so còn đi đi xe đi với đoàn thì nó vui hơn mà đây cũng là cái cái dịp mình mình quay trở lại cung đường xưa hồi xưa mình cũng đã từng đi mà lâu rồi mình mình chưa có dịp đi lại mỗi lần đi cái cung đường này là nó nó nhiều cái cảm giác nó khó tả lắm hai bên đồng lúa đã ha cầu trà mòn đó mọi người thấy công trường sơn không nó thẳng băng như vậy á nó thẳng như vậy đi đường rất là ngon luôn và một hồi nó sẽ có những cái ờ, cua cua liên tục lộ 14 chật chỉ hết địa phận của con tâm rồi ha thành phố con tum chào mọi người derivation ta đi đi cũng đi đường này luôn không không biết là đi Đà Nẵng hay đi đâu chắc nhập bạn luôn đi cho nó vui quá <laughs> xe thành phố Hồ Chí Minh luôn mới ghê nhé đâu đó mình không biết cái gì đã chờ mình phía trước đâu đó đi mình tưởng đi một mình chứ cuối cùng cũng ờ, có thể gặp ờ, đồng hương ờ, đồng bạn <laughs> đi này đi cung trường sơn là đúng bài rẽ qua hướng ngọc hồi đi Hồi nãy đi thẳng là mình ra Tam Kỳ luôn à, Đi rẽ hướng Ngọc Hồi Đi à, đường Trường Sơn tiếp Nhập nhóm uh, Harley Davidson 4 chiếc Xin uh, nhập nhập đoàn đi chung luôn cho nó vui Ờ, nhóm hát lê đi ờ, Đà Nẵng ai về không phải anh rẽ hướng khác nên mình ờ, lại chia tay nhóm này tiếp tục đi về phía Đà Nẵng trên đường mòn Hồ Chí Minh ha đi đi độc hành tiếp thôi mấy đứa học sinh đi học ở vùng này mỗi lần lên lên đồi cái à, cái tụi nó xuống nó đẩy xe lên thấy thương ghê á Trường Sơn là đặc điểm có suối hay suối gặp nhiều suối lắm đó, suối cạn lội qua được anh em nào chưa từng đi cung Trường Sơn thì nên nên có dịp hãy trải nghiệm một lần trong đời để hiểu ngày xưa mấy cô mấy chú mở cái con đường này nó khó khăn như thế nào bây giờ thì nhà cũng đông đúc rồi nhầu vào à, đèo lò xo mọi người đèo lò xo này nó dài khoảng 37 37 40 cây gì á đèo này à, mấy anh à, hay xây dịch rất là thích đi mọi người à, nhìn đèo là sao để biết ha ai chưa đi thì à, xem biết ai đi rồi thì bỏ qua ha Đó, đường bây giờ người ta cứ à, mở đất mở đất rồi nhà nè rồi nó sạc ta đổ bê tông ha mọi người ha đổ bê tông không, có chán nhựa mà có mấy cái khúc cua người ta đang quá đường người ta rải rải đá dâm chứ họ không có trải nhựa năm ai mà vô cua mà không biết á dễ sạc bánh lắm mấy đi mấy đường này cứ chạy từ tốn thôi chạy để đến nơi chứ không có đua bơi gì đâu mát á, nếu mình chọn là à, đi bằng xe máy á, thì nó lại không nó không có sợ ở cái đường này cho mình là phải để chế độ ô tô thì nó mới sạc ra cho mình chắc là nó khuyến cáo là xe máy không nên đi đường này cái đều là so nó ngoằn ngoèo mà nó dốc nó dốc dữ lắm mấy khúc cua này là người à, người ta gia cố mấy cái rào chắn bằng mấy cái vỏ xe không á để tránh va chạm vậy mà mình thấy hư hỏng khá nhiều luôn cứng đỏ là cũng tai nạn nhiều à. đó, có đường cứu nạn liên tục khác dưới chân đèo là Xo mọi người đây chạm dừng chân đèo là Xo nè thì đó mình à, đây mình à, đổ xăng ghé cái nhà đó ăn cơm đi tôi ờ, không để ý chỗ này có cái vườn quốc gia ở đường Trường Sơn nó như vậy đó mọi người nó cứ quanh co quanh co liên tục ai thích cua thì vô đây ăn cua ăn cua no ăn cua no luôn này nó bắn xe nhưng mình không chạy nhanh được bởi vì nó cua liên tục à à, đi solo trong này là cái cảm giác nó thấy nó nó lạc lõng cô đơn lắm <laughs> không có ai đâu thấy không có chỉ có ta với ta thôi Sơn rồi đến huyện Phước Sơn rồi mà huyện Phước Sơn nó thuộc tỉnh nào ta không nhớ à, huyện Phước Sơn là thuộc tỉnh Quảng Nam thôi vậy mình à, ghé vô mình ăn cơm đi ghé vô ăn cơm ăn cơm nghỉ uh, nghỉ ngơi cơm ba chín nè rửa xe nè rửa chút xíu nữa rửa cho đất cát có mấy cái phục với lại heo thắng á rửa cho nó sạch à, cho nó đi mấy cái cục sạn to để nó, nó không có kẹt thắng với lại không có hư phụ nó không trả gì đâu nhưng mà đều mình kỹ mình nên làm ha nó cũng sẵn nè tiện làm luôn biệt Trường Sơn là nó cứ sông suối à. sông cạn thôi đi người ta đi bộ qua được đoạn này đoạn cuối của Trường Sơn ờ, đoạn ờ, từ Quảng Nam qua qua Đà Nẵng cỏ lau hai bên đường mọi người thấy không cái bông lau nó rất là bự mà nó dày lắm nhìn bên ngoài mới mới mới thấy được nó dày nó dày cui luôn á độ dài chưa giống như sông Hồng vậy ha vậy bãi cát nó bồi ra tốt ngoài này sắp tới ờ, địa phận Đà Nẵng rồi mọi người nó tới địa phận Đà Nẵng rồi Cảng Tiên Sa 50 cây, Ái Nghĩa 15 cây Địa phận Quảng Nam Trời lúa mẹ non xanh Rì luôn Nhìn đã ghê luôn đều lúa mới xào, tới là nắng rồi nha này như miền à, vào mùa lúa của miền trung sao từ quảng nam qua đây đồng lúa bán ngát luôn đi mấy cái đường nhỏ nhỏ nhìn dễ thương Mỹ Khê bãi biển Mỹ Khê ha à, khu này là đại lộ Võ Nguyên Giáp bên kia có tượng Phật là chùa như chùa Linh Ứng ha cũng là một cái ngôi chùa nổi tiếng của Đà Nẵng giờ mình sẽ đi ờ, kiếm ờ, chỗ nghỉ rồi sáng mai làm việc rồi chiều quay về Sài Gòn rồi tối nay coi có cái gì hay hay mình sẽ quay cho mọi người xem ở biển cũng có người tắm rồi nè không khách sạn ờ, hoa trời hôm nay ờ, có cái ngày hội gì marathon hay là gì rồi thôi ờ, vậy mình qua chỗ khách sạn Mỹ Khê mình không coi có phòng không chỗ này đông quá khu đô thị FPT luôn cái ghê chứ đây nè cái khách sạn ờ, gì chưa xây xong mà đẹp quá chưa toàn cây xanh cây xanh mặt ngoài đẹp quá đẹp rất là đặc trưng luôn đó

Đà Nẵng ha mọi người ha Đây là cầu sông Hàn Cầu này nó quay Như hồi đó nó quay định kỳ à, hàng tuần ngày thứ mấy mình quên rồi Nhưng mà nó nó, nó quay mọi người à, khách du lịch cái à, canh giờ ra coi nó quay <laughs> đó, Phố Đà Nẵng giờ dữ dằn chưa Bên kia bên kia là cầu rồng ha bên kia là cầu rồng hay đi gặp tai nạn hoài biểu tượng của đà nẵng cầu rồng giờ mình đi mua một ít đồ